não em thắm cho một anh hùng châu yên lấy lực với hương người chiến sĩ ta lên thuận châu bãi sơn phú yên hiếm năm nào như soi mãi tim soi đã sinh sôi xây cho cuộc đời ngày lại ngày thêm vui mãi đây đã sáng ta sáng ngân dòng bắt nước xoay chiều cho ta nhiều ánh điện chung sức chung lòng xây quê mình tươi đẹp để cuộc sống ngày đâm